Xin chào tất cả các bạn Thì hôm nay mình tiếp tục mình làm video này Mình giới thiệu cho tất cả các bạn một cái dụng cụ để các bạn đánh bài lá bịp Thì trước mặt các bạn đây là tất cả những cái dòng máy đánh bài bên cơ sở của mình Từ dòng máy thấp tới dòng máy cao Thì à, ngoài những cái dụng cụ là máy đánh bài Thì bên mình còn có những cái thiết bị soi Hỗ trợ cho các bạn đánh bài lá hiệu quả hơn Và ngụy trang tốt hơn khi các bạn vào sòng nha thì hôm nay cái cụ ờ. thể mình muốn giới thiệu đến tất cả các bạn đó là một cái dòng hộp quẹt Zippo đây ha thì đây trước mặt các bạn đây là một cái mẫu mã hộp quẹt nè nó giống như những cái hộp quẹt mà các bạn nam hay sử dụng để hàng ngày để hút thuốc ha đây đây là một cái hộp quẹt thì khi mà các bạn mắt thường nhìn vào thì không thấy được đây là một cái hộp quẹt đánh bài mã vạch ha thì camera ở đây nó được độ chế rất là nhỏ trong đây đây các bạn nhìn đi ha không bao giờ mà phát hiện được đâu là đây camera được gắn ở đâu trong cái này ha thì khi mà các bạn đem những cái hộp quẹt như thế này mẫu mã nó giống như thị trường thì khi mà vào sòng các bạn sẽ yên tâm hơn ha thì mình cũng nói luôn cho tất cả các bạn thì đây là một cái hộp quẹt đánh bài mã vạch nó có thể kết nối được với tất cả những cái dòng máy đánh bài từ dòng máy thấp tới dòng máy cao từ dòng máy A10 dòng máy VB6 hoặc là CVK 350 CVK 400 CVK 500 600 và 700 đều có thể kết hợp được hết ha Nên là các bạn không phải lo về vấn đề máy của các bạn thấp hay là cao Thì đều có thể kết nối được Thì cái dòng pin của cái hộp quẹt này á Thì các bạn có thể chơi được trong vòng hơn một tiếng đồng hồ nó mới hết pin Hết pin thì các bạn cứ sạc bằng cục sạc Samsung Apple á ha Thì đây là một cái chui vuông nè của Samsung Apple á Các bạn cứ cắm trực tiếp vào Thì các bạn sạc khoảng trong vòng khoảng chừng ờ, gần một tiếng đồng hồ sẽ đầy pin nha Thì đây bây giờ mình sẽ test cái hộp quẹt này với một cái dòng máy đánh bài là dòng máy CVK 680 để cho các bạn xem nhé thì à, đối với cái dòng máy CVK 680 á, thì cũng đã là quá là quen thuộc với tất cả các bạn rồi thì ở những cái video lần trước á, thì nhân viên bên cơ sở của mình á, đã cũng đã làm video rất là nhiều về cái dòng máy này cho các bạn xem rồi thì hôm nay mình chỉ hướng dẫn cho các bạn cái cách mà chuyển đổi từ cái dòng máy này để qua cái hộp quẹt này nó sẽ như thế nào thôi ha thì các bạn chỉ cần làm cho một mình một bước nè nhập mật khẩu của máy CVK vô là thăng 1356 nè sau đó các bạn bấm đăng nhập và khi mà hôm nay á mình làm video này mình sẽ test cho các bạn xem bài cào bài cào miền Nam đó ha ba tay lớn chín nút lớn đây thì các bạn nhớ là chỉ chỉnh cho mình qua một bước để chuyển từ cái máy ảnh gốc này qua cái máy ảnh không dây là cái chiếc điện chiếc hộp quẹt này thì các bạn chỉ cần bấm vô kênh camera và chuyển qua máy ảnh không dây thì nó tự động nó sẽ kết nối với cái hộp quẹt này mình chỉ cần bật cái hộp quẹt lên là được nha thì cái hộp quẹt này á các bạn có thể hút thuốc bình thường luôn ha bật lửa bình thường nè các bạn bấm vô nè ha lửa này ha bấm tắt nè đây kết nối với cái dòng à, hộp quẹt này thì các bạn chỉ bấm giữ cái nút này thôi là tự động kết nối này ha thì camera của nó nằm ở đây nè các bạn không thể nào mà thấy được cái phần camera của nó ha Nguyệt Trang rất là kín đây các bạn bấm nè đây các bạn nhìn vô máy chủ ha khi mà mình đặt xuống nè cái này nó làm công tắc tự động khi mà các bạn ờ, làm cái thì các bạn để camera còn không thì các bạn cứ lật lại là nó tự tắt này ha tiết kiệm pin rất là ok ha không có bị lãng phí ha đây lật xuống thì đi kèm với cái hộp quẹt này và cái máy đánh bài thì bên mình còn đi theo với bài ha bài chợ là không có thể nào mà chơi với những cái dòng đánh bạc máy đánh bài này đâu ha có nhiều bạn cứ hỏi là bài chợ có chơi được không thì sao mà chơi không có mã vạch gì sao mà chơi được ha thì bài này đó đều có ba phân teo giống bài chợ 100% ha thì hôm nay mình test cho các bạn là test cho các bạn bài ca xanh 201 còn ở những cái sòng sới mà các bạn chơi á có những cái mẫu bài như bài tiền đô bài caro hay là bài cánh quạt gì đó thì các bạn cứ nói với mình mình sẽ cung cấp cho các bạn ha tất cả những cái dòng mẫu bài đó thì bên mình đều có hết còn những cái bạn nào mà ở nước ngoài á các bạn chơi những cái dòng bài nhựa khổ lớn hay là những cái mẫu bài lạ thì các bạn có thể gửi những cái mẫu đó về mình sẽ đặt in cho các bạn nha thì về vấn đề bài thì các bạn không cần phải lo cái máy này là mình test cho các bạn xem máy mới nên là nó chỉ cho mình test trong vòng 30 giây nó sẽ bắt đầu lại trò chơi một lần đây bây giờ mình sẽ test ha và test cho các bạn xem cái camera của cái hộp quẹt này nó có rộng không ha đây máy 342 nào cắt nào dạ, 1 2 thì cái hộp quẹt này á camera này nó rất là rộng đây các bạn đặt đây máy báo nè máy báo này đúng không rất là nhạy luôn nha thì các bạn đặt dọc hay đặt ngang gì đều báo hết đây cắt nè ba bốn này ha đây rất là nhạy các bạn đặt xuống là báo nè mình để gần lại coi báo này ha vẫn báo bình thường nè đặt xa ra nè máy vẫn báo ha đây nè đây đây máy báo bao bốn ha là tương ứng với nhà số 3 là nhà có điểm số lớn nhất và nhà số 4 là nhà có điểm số lớn nhì cái này mình đang chơi bài cào với số người chơi là bốn người chơi ha mình chia nè tụ số 3 và tụ số 4 là nhà có điểm số lớn nhất và lớn nhì ha đây tụ số 3 là 8 điểm số 4 là 8 điểm à chạy ha đây là 6 và đây là một điểm ha thì à, khi mà mình chơi những cái phụ kiện này á thì mình chỉ có ăn thôi với chạy thôi không có đường thua nha thì rất là ok cho các bạn khi vào sòng chứ kinh nào một ba các bạn cứ đặt bài xuống là báo liền ha cắt nào để đây báo nào một bốn này chia nào Đây. Nhà số 1 7 điểm, nhà số 4 3 điểm, nhà này 2 điểm và nhà này bù ha. Mình sẽ test cho các bạn xem thêm vài ván để các bạn thấy được tốc độ đọc bài của cái hồn quẹt này nó như thế nào nha. Cực kỳ nhạy luôn. 2 4 2 4 2 3 2 3. Máy báo 23 tương ứng với nhà số 3 là nhà có điểm số lớn nhất và nhà số 3 là nhà có điểm số lớn nhì. Chia nào. nhà số 2 là 7 điểm nào nhà số 3 là 6 nhà này 4 điểm và nhà này 5 điểm ha khi mà các bạn vào sòng chơi á thì các bạn nên chọn những cái phụ kiện mà ngụy trang tốt để khi mà vào sòng á thì uh, tránh cái trường hợp mà người ta nghi ngờ ha những cái sòng mà đánh lớn là họ rất là ghê gớm ha hai một đây chia ra nè đây là bốn nhà này lớn nhất nè hai một sáu điểm đẹp 4 điểm này hai điểm vào đây hai điểm ha thì cái này nó báo rất là chuẩn xác cho các bạn luôn ờ, thì à, mình cũng nói luôn cho các bạn biết là những cái dòng sản phẩm bên cơ sở của mình á khi mà các bạn mua thì đều có chế độ bảo hành khi mà các bạn có trục chặt như thế nào thì các bạn cứ mang xuống mình sẽ bảo hành cho các bạn nhé đổ cho các bạn cái mới về để các bạn chơi liền không giống những những cái cơ sở khác khi mà các bạn mang đồ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 còn à, những cái bạn nào mà ở xa quá các bạn không thể lên đường trực tiếp cơ sở thì các bạn cứ cho mình cái địa chỉ mình sẽ ship hàng về tận nơi cho các bạn nha thì ngoài những cái dụng cụ mà các bạn đánh bài lá bịp thì bên mình còn có những cái dụng cụ như bầu cua tài xỉu sóc đĩa hoặc là những cái bản game thì à, cần hoặc hỗ trợ cái gì á thì các bạn cứ alo trực tiếp cho mình mình sẽ cung cấp cho các bạn và tư vấn cho các bạn kỹ hơn nha thì cũng cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình